Nhỏ này Harry à Con nhỏ này giống ai mà sao ngang tàn quá vậy con Ôi anh đau quá à. oh, oh, oh, Nè chú Harry Mày có thật lười đó Sắp thi tới nơi rồi Sao con phải tới nhà bà cha ốc chứ Đánh hoài á Ông ơi cháu chuẩn bị xong rồi Ừ vậy hả à vậy đi Không thích đi không thích đi không thích đi không thích đi đâu Harry à cố gắng đến cuối tuần rồi về Chỉ một tuần thôi ha ờ. cẩn thận nha Sina dạ. Thích rồi mà <laughs> em xin đi Cái gì à, Sao lại nằm trước mặt bà như vậy chứ Ngồi dậy coi Cháu giỡn mặt với bà hả Cháu đó Trong vòng một tuần bà sẽ sửa cho cháu hết tất cả những tật xấu Trong năm ngày tiếp theo Một ngồi xuống Cúi chào Hai đứng dậy Phải ngoan hơn Thực thi 10 lần Ôi gì chứ Bà ơi Ồn quá làm nhanh đi Sina làm rồi thì ngồi xuống à, Dạ Nghe kỳ Phải ngoan hơn Biết nghe lời người là sẽ ngoan Lớn hơn Lớn hơn nữa Dạ Lớn hơn nữa Chứ còn nhỏ Không nghe rõ Lớn hơn nữa Một Phải ăn uống sạch sẽ Hai Không cần nhận thức ăn Nói lớn lên cho tôi nghe Một Phải ăn uống sạch sẽ hai Không cần nhận thức ăn Một, trời đã sáng rồi Hai đứa mau thức dậy đi Hay, không làm nữa đâu Tụi mình tới đây để làm người ở hả Lại vậy nữa rồi Mày thích thì mày cứ ở lại đây đi Mày là người ở chuyên nghiệp mà Tao không chịu nổi nữa Giờ tao đi về đây Harry à Harry à Ờ đưa cho coi Gì vậy 부모님께 큰절하고 Emundase Nasaite Na Mà em không tới à? Cô đến trường từ sớm rồi Hay đi cũng ăn đi Chưa lắm, chưa lắm chị ơi Về thôi chưa Dạ tự giá này rồi Xin chào cả nhà dạ. Nhà rồi mà sao lại nữa Dám cãi lời hả Thật thi Kỳ quá Sao ngôi nhà đó cứ ám ảnh mình hoài Ồ, vậy sao mày không cho con ăn thịt sườn Con muốn ăn thịt sườn, thịt sườn Harry à, ăn món này thử đi Cái này ngon hơn thịt sườn nhiều lắm đó Con không cần gì khác hết, con muốn thịt sườn Xin chào cả nhà Phân bua với anh làm chi à... Ông lúc đó anh mới ghen ha. Sao Ờ à, Mấy cái này cũng không cần thiết đâu Sư con bỏ đi Dạ ờ, Mấy cái đó đẹp mà anh Sao lại bỏ Bộ để lại đựng trứng thằng lằn chắc Không xài được chỉ giỏi chiếm chỗ thôi à Vậy như là bỏ lại Em làm như vậy là chết với anh đó Rồi anh đãi bữa cơm đó Em biết chỗ nào không Gì Hả lộn hết hồn Anh từ chối rồi yên tâm Còn ở đó mà cười nữa Chung Âm nè nếu có thần ghen tuông thì chắc khuôn mặt của thần sẽ giống y chang mặt em lúc nãy đó Lại chồng Gần tới giờ cơm trưa rồi Mình cùng nhau dùng bữa Dùng dĩnh gì Phòng vợ chồng gì mà cứ y như là phòng của thiếu nữ vậy Rèm cửa màu hồng nệm Bà chảo hồi giờ Dung dị cũng khá giống thiếu nữ lắm Thiếu nữ bị đóng băng chết lâu rồi Kiểu đó không phải là giống thiếu nữ À thật ra anh ấy làm việc ở bệnh viện khác không Anh cũng tự tin về mình ha Hả Thì nãy giờ đó Du lịch hai ngày một đêm với nhiều bạn trai Vậy mà anh cũng đồng ý sao à, Phải Cháu cũng thấy rồi đó mấy lâu nay tôi và hình cái anh đã nhường nhịn cho bà biết bao nhiêu Lần này không lẽ cháu nhường nhịn một lần không được sao Ông bỏ đầu bỏ đuôi mà nói vậy tôi không hiểu gì Ừ chết tôi rồi Trời ơi không phải đâu cháu à tôi... Thì sự là em đi được chứ Nếu anh Chi Huynh nói không muốn thì em sẽ không Em đi đi dò xét anh làm gì chứ Không phải là em dò xét anh Tại em sợ anh sẽ giận cho nên Sao vậy Sợ anh ghen hả? Cũng <laughs> Nghe cái tên là biết xạo rồi Giúp như tôi phải xin lỗi mới đúng Được À Ina hả? À, cô làm ơn chuyển máy cho Trung Ưm giùm tôi nha Trung Ưm đi đảo xuất mô rồi mà Nó không nói với anh hả? Tôi đã nghe rồi Nhưng mà cổ không nghe điện thoại một chút được sao? Dạ Dạ, khách sạn hai kích xin nghe à Đóng theo đám cưới Dạ đúng rồi Sau lễ cưới thì họ đến đây ngay đó là bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ vậy? Có ba người nam và ba người Ông Ly thích cái gì là tôi thích cái đó à Ông Ly à hãy chọn đi Tôi sẽ làm theo ý của ông Dù gì cô cũng phải chọn chung chứ Ồ tôi đã nói làm sao cũng được mà Ông cứ quyết định Hả? Được Ba Màu thường à, Chị thường trong phòng công nhận mình hợp ý ghê Cái này Hả? Quá cái Waripori nghe đây Còn vé đi số 1 không Vé hả Vừa mới hết rồi à Tôi không cần biết Giờ tôi phải tới đó ngay lập tức Tìm ra cho tôi cái tàu, cái ghe, cái xuồng, cái thúng gì cũng được Hả